cho các bạn, mình là Nai Chumonin và đây là Kinh Lược, một trò chơi xây dựng đặt thẻ đến từ ngũ hành game dành cho 2 đến 4 người chơi, kéo dài từ 30 đến 45 phút. Trong Kinh Lược, người chơi sử dụng các thẻ phát triển, đặt nối tiếp nhau để xây dựng. Mục tiêu của trò chơi là giành chiến thắng và bạn giành chiến thắng bằng cách giành được nhiều điểm nhất qua việc đặt các thẻ khu vực phát triển để kiếm điểm. Trò chơi có 3 vòng, mỗi vòng chơi có hai giai đoạn, xây dựng và tính điểm bắt đầu mỗi vòng chơi bạn rút 5 thẻ phát triển và không được để người chơi khác thấy. Mỗi thẻ phát triển được tạo thành từ hai ô vuông khu vực bao gồm rừng, ruộng, chợ, cảng, độn thuế. Trong lượt của mình, bạn phải đặt thẻ phát triển dựa trên hai quy tắc sau. một Cùng khu vực, khu vực bạn đặt thẻ phát triển phải nối cùng loại khu vực với các thẻ phát triển trước đó và nối hai khu vực ít nhất hoàn toàn một cạnh ô vuông. Bạn có thể đặt như thế này, nhưng bạn không được phép đặt như thế này. Các thẻ phát triển của mỗi người chơi đều có ký hiệu. Mỗi thẻ phát triển của bạn buộc phải nối ít nhất một khu vực thuộc thẻ phát triển của người chơi khác. Khi vị trí đặt thẻ của bạn đã phù hợp với hai quy tắc trên, bây giờ đến lượt của người chơi khác. Thành gia định là thẻ bắt đầu và có giá trị tương đương với tất cả các khu vực ký hiệu vì vậy bạn có thể đặt thẻ phát triển đối với thanh gia đình tại các khu vực bất kỳ. Thẻ độn thuế, mỗi người chơi đều sở hữu một thẻ độn thuế và thẻ độn thuế cũng có giá trị như thẻ thành gia đình. Tuy nhiên, mỗi thẻ phát triển của người chơi khác nối trực tiếp với thẻ đồn thuế của bạn đều phải trả cho bạn một điểm ngay lập tức. Khi tất cả người chơi đã đặt 4 thẻ phát triển của mình, vòng chơi kết thúc, mọi người chơi sẽ bỏ thẻ bài trên tay còn lại xuống bàn, lật lên để cho mọi người thấy và không sử dụng lại thẻ bài phát triển đó nữa. Tính điểm Mọi người chơi đều bắt đầu tính điểm bằng cách xét khu vực của mình với người chơi khác theo thứ tự sau. Rừng Ruộng Chợ Cảng Khu vực đối liền của người chơi nào lớn nhất sẽ cho người chơi đó 7 điểm, người thứ hai sẽ là 3 điểm, người thứ ba sẽ là 2 điểm và người cuối cùng sẽ chẳng được gì. Người chơi xanh và người chơi cam đều có một khu vực rừng nên cả hai sẽ được hạng nhất rừng. Khi có hai người chơi đồng hạng, lấy số điểm của hạng đó chia cho số người chơi đồng hạng, làm tròn xuống trong trường hợp này, cả hai sẽ nhận được 3 điểm. Tất cả các người chơi khác không có rừng sẽ không được nhận điểm. Tiếp đó là ruộng. Người chơi hồng có 2 ruộng tương đương với hạng nhất nên sẽ nhận được 7 điểm. Người chơi đen có một ruộng tương đương với hạng 2 sẽ nhận được 3 điểm. Tiếp theo đó là chợ và cạn. Chúng ta tính điểm hai khu vực này như khu vực rừng và ruộng. Sau khi lấy, rút 5 lá thẻ bài phát triển khác và tiếp tục vòng chơi thứ hai. Người chơi thấp điểm nhất đi trước. Trò chơi sẽ tiếp tục lặp lại như vậy cho đến khi kết thúc vòng chơi thứ ba. Cuối trò chơi, người chơi có tất cả thẻ phát triển nối liền nhau nhận được 5 điểm thưởng. Người chơi không sử dụng thẻ đồn thuế, tức bỏ thẻ đồn thuế, nhận được 3 điểm thưởng. Kết thúc, người chơi có số điểm cao nhất sẽ là người chiến thắng. Nếu hai người có cùng số điểm, người chơi nào có số thẻ liền nhau dài hơn chiến thắng. Nếu hòa cả hai cùng chia sẻ chiến thắng. Setup trò chơi Đặt vị trí thẻ thành định ở giữa bàn và các token điểm ở vị trí mọi người có thể lấy chia cho mọi người chơi một cọc thẻ có cùng ký hiệu, xào chúng lên. Sau đó phát cho mọi người chơi 3 điểm khởi đầu. Luật nâng cao, luật công trạng. luật công trạng cho phép, à, mà thôi, bạn nên mua game để tìm hiểu về luật công trạng này nhé. Nếu bạn thích video, đừng quên like và share, nhấn nút đăng ký để có thêm những video mới từ mình nhé.